Xin chào anh em, hơi công ty gửi về Bạch Long của tôi ra mắt video mới để gửi đến cho anh em một cái bộ đồ chơi mới nhất dành cho bộ môn chơi sóc cái bịp anh em nha. Công ty gửi bịp nhà tôi cung cấp tất cả môn chơi ba miền anh em ạ. À. Môn chơi bài đá bịp, môn chơi sóc đĩa bịp, môn chơi tài xỉu bịp, môn chơi bầu cua bịp nhà tôi đều có đồ hỗ trợ hết cho anh em anh em nha. Anh em nào mà đang thu ta xem cái video này liên hệ trực tiếp cho mình 0989 41 từ 3 chơi cái môn chơi gì đang thua tha lâm ở cảnh nợ đòn liên hệ cho mình để mình giải đáp tất cả thắc mắc đưa anh vào bờ một cách nhanh nhất anh em nhá video ngày hôm nay đây gửi đến cho anh em dung dịch cảm một con vị dành cho bộ môn chơi sóc đĩa bệt anh em nhá ngày xưa anh em đi chơi anh em đi sòng đi sới lớn bé anh em phải lùa bát lùa đĩa hay là lùa những bộ quân vị không tang không tích vào thì anh em mới làm chủ chơi mới làm chủ sân chủ sới được giành chiến thắng tuyệt đối Ngày hôm nay với công nghệ 4.0 của công ty cờ bịp Anh Long của tôi gửi đến cho anh em dung lịch cảm quân vị này khắc phục tất cả những nhược điểm tôi vừa nói trên anh em nha Anh em đi sòng xứ lớn bé anh em không cần chuẩn bị đát đĩa anh em ạ. Bát đĩa là cũng được hết anh em nha Mình soi pháo lát cho anh em bát đĩa của nhà mình ngày hôm nay có video cho anh em phải xanh chín 100% anh em ạ. Bát đĩa sành sứ nhôm đều hết anh em nha Quân vị ở đây quân vị xanh khoai 100% anh em nha Không mà bút nam châm này video ngày hôm nay mình cắt sẵn một con tú để thử cho anh em vì thời lượng video có hạn anh em nhá anh em đi chơi cái đồ này chơi được trên tất cả các mọi quân villa thăng long quân bài quân chắn hay quân đóm đều có thể chơi được hết anh em nhá vì thời lượng có hạn mình cắt sẵn một con tú để thử cho anh em thôi sau đây mình sẽ hướng dẫn cho anh em cái cách làm sao để anh em giành chiến thắng tuyệt đối anh em nhá cách vào vị như thế nào cho nó hợp lý nhất anh em nhá anh em đi chơi này cho mỹ dung dịch đầu ngón tay này một lượng vừa đủ anh em nhá anh em đi chơi anh em sờ cho mình là bốn quân đen này hoặc là bốn quân trắng anh em nhá đảm bảo với anh em máy nó sẽ báo cho anh em chuẩn chỉ và hiệu quả nhất anh em nhá anh em đợi từ 10 đến 20 giây dung dịch nó thẩm thấu vào con vị là anh em có thể chơi giành chiến thắng tuyệt đối trên mọi sân sới anh em nhá đi kèm với dung dịch cảm ứng quân vị là một cái máy báo dung T2 của nhà tôi làm ra anh em ạ Đấy, đồ này cực kỳ mới này mới nhất của năm nay anh em nhá anh em đi chơi cái đồ này đứng trên ngồi dưới đều có thể chơi được hết anh em nhá anh em đứng để là du quần ngồi để áo để trong ống đồng để trước ngực đều có thể chưa được hết anh em nhá khoảng cách từ con vị đến cái máy báo dung T2 này là một mét rưỡi đến một mét tám anh em ạ anh em để đâu cũng được xoay đi xoay lại quay đi ra vào không cần đo là khoảng cách vẫn có thể chơi được hết anh em nhá cái đồ này anh em đi chơi anh em không phải là sóc cái ai sóc cái ai làm cái cũng để chơi được hết anh em nhá anh em thầy thợ lâu năm hay là anh em mới va chạm vào đồ đều có thể chơi được đồ này anh em ạ à. cái thời lượng pin của nó thì tôi đã cải tiến rất là nhiều rồi anh em nhá anh em đi chơi anh em sạc trước tôi tầm hai ba tiếng đảm bảo anh em chơi một ngày không vào nói pin anh em nhá anh em đi chơi trên đồi trên núi hay chơi ngoài sông ngoài biển đều được hết anh em nhá chơi những cái canh bạc kéo dài từ ngày này qua ngày khác đều ok hết anh em nhá sau một thời gian dung được nó thẩm thấu công nghệ là anh em có thể chơi dành chiến thắng tuyệt đối anh em nhá mình tiếp tục thử nam châm cho anh em này sao trên đĩa thì anh em này quân vị nó nẻ bình thường anh em nhá anh em đi chơi cái đồ này không tăng tích 100% anh em nhá không màu không ngồi không vị không bao giờ sợ bị díu quân anh em nhá sau đây mình sẽ thử cho anh em đôi ba tiếng bạc xem đồ đạc chuẩn chỉ hiệu quả ra làm sao anh em nhá công thức bảo vệ của nó thì là lẻ một dung này chẵn không dung anh em nhá rất là dễ chơi và rất là đơn giản thôi anh em ạ à. tứ tuổi đen mình xong luôn này anh em đi chơi để ở đâu cũng được hết anh em nhá đứng trên ngồi dưới đều chơi bình thường anh em ạ sóc mạnh sóc nhẹ đều ok hết anh em nhá máy báo không dung thì nó là chăn rồi 50 triệu chăn này sắp đôi này Đấy, chồng vị đề quân hay như thế nào máy đều báo hết anh em nhá anh em đi chơi so ít dung dịch ra tay là anh em chiến thắng tuyệt đối anh em ạ quân không là díu rồi tiếp tục thử lại anh em đợi từ 3 năm giây máy báo cho anh em kết quả cực kỳ hiệu quả anh em nhá máy báo rung một dùng rất là dứt khoát anh em nhá lẻ dùng chẵn dùng dùng rất là đơn giản thôi 50 triệu lẻ đây mở bát luôn này ba trắng này chồng bị đề quân như thế nào máy đều báo hết anh em nhá đây là đồ cực kỳ mới này ba trắng mình tiếp tục sau này anh em đi chơi cái đồ này sóc mạnh sóc nhẹ máy đều báo cho anh em kết quả anh em nhá ba cầu lẻ rồi máy báo dung rất là dứt khoát rồi trăm triệu lẻ đây bên ngoài thừa thêm trăm triệu nữa này ai yêu chẵn mất nhà mất cửa anh em nhá mở bát luôn này Đấy, ba trắng lên ba đen này rất là chuẩn chỉ anh em nhá rất là hiệu quả rồi cái đồ này rất là dễ chơi anh em ạ sòng sới lớn bé đều chơi được hết anh em nhá ba đen thì tiếp tục xong kìa máy báo zoom anh em ạ lại là lẻ rồi anh em nhá anh em chơi cái đồ này mạnh tay mở bát cho mình anh em nhá 200 triệu lẻ đây ba đen lại lên ba trắng này anh em nhá rất là chuẩn chỉ này ba trắng mình kể liệm cho anh em tiếng bạc cuối này anh em nhá cái đồ này rung rất là êm anh em ạ cam kết với anh em đúc vào người đối phương không vào phát lại được ra anh em nhá bao tét thầy thợ bạc đi rồi máy báo không trung chỉ đâu là chẵn rồi 500 triệu chẵn này bên ngoài thờ trăm triệu nữa này mở luôn này sập đôi này rất là chuẩn chỉ anh em nhá cái đồ này cực kỳ mới rồi thì sau đôi ba tiếng bạc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 anh em ở xa gửi cho mình cái địa chỉ mình gửi hàng đến cho anh em tận nơi anh em kiểm tra hàng test hàng thoải mái chuẩn như video thì anh em lấy anh em nhé cảm ơn anh em chào tất cả anh em thì à, sắp tết 2020 rồi tết nguyên đán rồi thì hôm nay tôi à, xin à, giới thiệu cho tất cả các anh em về cái loại công nghệ máy đánh bài bịp 2020 và rất nhiều cái mẫu mã về nhà tôi mới mới nhập cái lô hàng mới về nên anh em ạ thỏa thích anh em có thể lựa chọn cho mình những cái mẫu mã phù hợp với sân chơi sòng suối lớn của anh em thì hôm nay tôi xin giới thiệu cho tất cả các anh em về cái mẫu mã máy đánh bài CVK công nghệ đời mới đời 2020 anh em nhé thì nó đã được ngụy trang vào chiếc điện thoại anh em lưu ý là cái chiếc điện thoại này là chiếc điện thoại iPhone X đấy anh em nhìn đây đây là chiếc máy iPhone X này đây cái vỏ hộp của nó CVK 400 này đấy CVK 400 iPhone X này và ngoài ra còn rất nhiều hình thức đang bị trang vào cái điện thoại ví dụ như là máy 6s plus này 6s này anh em này Đó. rất là nhiều hình thức điện thoại anh em nhé ngụy trang rất là nhiều vào cái những cái dòng máy để giúp cho anh em đa dạng mẫu mã chủng loại Đấy. đây là công nghệ máy đánh bài Samsung này anh em nhìn thấy chưa đây là máy Samsung này rất nhiều hình thức anh em nhé tôi sẽ giới thiệu đầy đủ cho anh em về tất cả những cái loại máy nhà mình đang có hiện nay và chiếc CVK 600 phiên bản mới nhất đó chính là công nghệ máy bài iPhone 8 Plus anh em nhìn đây hình thức mẫu mã rất đẹp thì hôm nay tôi sẽ test hàng về thử những cái mẫu máy đánh bài này cho anh em để anh em ờ, đi chơi anh em lựa chọn cho mình những cái mẫu máy đánh bài làm sao cho nó phù hợp với sân chơi sòng suối của anh em thì ờ, tôi nói qua nguyên lý hoạt động này thì khi mà anh em đi chơi thì là anh em